Xin chào các bạn à, đã trở lại với à, cái channel của mình thì hôm nay mình có à, chia sẻ với các bạn như thế này thì mình có làm cái visa đi châu Âu đó các bạn thì là nếu mà các bạn nào đã có làm visa đi châu Âu đi Mỹ đi Canada đi Úc hay nói khác hơn là đi vào những cái nước giàu đi vào những cái nước giàu á thì mình à, phải đạt được cái tiêu chuẩn à, ví dụ như là phải có tiền à, à, phải à, có nghĩa là trung thực các bạn à, thì qua cái vấn đề visa này thì mình muốn nói với các bạn hiểu là à, tại sao người ta lại xét visa như vậy à, có những cái người à, họ có tiền nhiều nhưng mà họ vẫn rớt visa à, có những người thì có ít tiền ít tiền thôi nha các bạn chứ không phải là không có tiền nha phải có đủ tiền để chi trả nha có thể là vừa đủ thôi cũng được à, nhưng mà lại đậu à, thì à, mà người ta sẽ không có cho mình biết cái lý do đâu các bạn người ta sẽ không cho mình biết cái lý do thì riêng châu Âu hay à, Canada Úc à, thì nó sẽ không có phỏng vấn nha các bạn nhưng mà riêng Mỹ thì sẽ có phỏng vấn thì à, qua cái vấn đề visa này chúng ta có thể nhìn thấy được là nó thực tế ở ngoài luôn thực tế ở ngoài đó chính là à, những cái người mà giàu đó các bạn các bạn để mà tiếp cận được những cái người giàu à, để chơi với những người giàu thì các bạn phải giàu à, bạn phải giàu hoặc là các bạn phải hiền à, phải tốt phải trung thực thì người ta thấy các bạn hiền trung thực ta thích ta sẽ chơi với các bạn à. còn nếu mà các bạn không có tiền mà các bạn không trung thực không hiền không có nghĩa là gian manh đó thì người ta sẽ không có chơi với các bạn và nếu như các bạn mà có tiền mà bị gian manh xảo trá lọc lừa này kia không có trung thực không có chân thật không có thành thật không có tốt đó thì người ta cũng sẽ không chơi với các bạn thì nó cũng giống như cái visa mà chúng ta xin gì đó à, chúng ta có tiền mà chúng ta khai gian không thành thật và đặc biệt là nếu mà nếu mà cái visa mà không có phỏng vấn á, những cái visa à, chỉ cần xem hồ sơ những cái nước châu Âu hay là Úc hay là Canada chỉ cần xem hồ sơ á, thì người ta sẽ như thế nào à, người ta sẽ đánh giá những hồ sơ thôi thì các bạn sẽ dễ hơn một chút dễ hơn một chút à, thì người ta chỉ đánh giá trên cái lời khai trên những giấy tờ của các bạn nên là đánh giá được cái sự trung thực của các bạn cái sự có phải là bạn là người tốt hay không hay là như thế nào là như thế làm sao người ta cấp visa cho các bạn nhưng mà riêng Mỹ riêng Mỹ thì sẽ có phỏng vấn phỏng vấn nhanh thôi chứ không nhiều nhưng mà trong đó người ta sẽ nhìn vào bạn ừ, nhìn vào bạn cảm tính là các bạn chỉ là cảm tính thôi có thể là sai nhưng mà cảm tính là nó cũng sẽ đánh gớt nếu mà cảm thấy bạn không trung thực hay là cảm thấy bạn không phải là người tốt cảm thấy bạn là người có thể đem cắt gối gì cho cái nước của nó mặc dù các bạn có rất nhiều tài sản có rất nhiều tiền nó cũng sẽ cho bạn gớt nha các bạn thì à, như mình nói đó cảm tính thì ở ngoài cũng vậy ở ngoài đường cũng vậy ở ngoài cuộc sống thực tế cũng vậy bạn khi mà người ta gặp với nhau cái cảm tính lần đầu mà người ta cảm thấy người này không ổn là người ta rút chứ người ta không có thời gian người ta bỏ thời gian người ta tìm hiểu bạn làm gì à, không có thời gian người ta tìm hiểu bạn gì đâu có thể là giai đoạn đó bạn tốt nhưng mà sau đó bạn xấu nhưng mà người ta cũng không có đi tìm hiểu bạn làm gì à, người ta sẽ chọn cái người khác cho nên mình sẽ mất cái cơ hội đó à, giống như mấy cái chương trình mà bạn muốn hẹn hò hay là những cái chương trình à, cặp đôi, ghép đôi ở trên mạng đó bạn thấy không nó chỉ có vài phút để nói chuyện với nhau thôi nhưng mà trong vài phút đó thì phải tạo ra được cái cảm giác nếu không có tạo được cảm giác là chúng ta thua luôn mất luôn chứ không có ai mà đi giờ đi tìm hiểu tìm hiểu lỡ như sai nữa rồi sao là người ta mất thời gian rồi gối nữa cho nên ta không có tìm hiểu thì à, cái câu chuyện visa nó cũng giống như cái cuộc sống ở ngoài cho nên người ta lấy cái cuộc sống ở ngoài người ta áp vô những cái chuyện đó cho nên có nhiều các bạn có thể là thắc mắc là tại sao xin nó lại như vậy nó sẽ nó không có theo một cái tiêu chuẩn nào nó có theo tiêu chuẩn các bạn đó là tiêu chuẩn đời sống cuộc sống của xã hội là như vậy các bạn ví dụ như giàu thì phải chơi với giàu ví dụ như trong một nước nghèo mà đi qua nước giàu thì cái anh trong nước nghèo đó ảnh cũng phải khá anh cũng phải có đủ tiền chi trả có thể là anh không cần quá giàu nhưng mà anh cũng phải đủ tiền chi trả là là khá tại vì nước giàu nước nghèo bị qua nước giàu để để mà tiêu xài thì phải khá ở cái nước uh, nghèo rồi chứ không thể nào ở nghèo ở cái nước nghèo nữa ừ. là cái thứ nhất ở ờ, cái thứ hai các bạn phải trung thực các bạn phải là tốt đại loại là người ta đánh giá bạn là người tốt đi qua nước người ta không có gây gắt gối thì người ta mới cho đó thì cái điều cái người tốt thì nó sẽ quan trọng hơn thì ở ngoài xã hội đó, cũng vậy các bạn tốt thì cái người giàu người ta sẽ thấy người ta thương người ta sẽ giúp cho các bạn hoặc là người ta sẽ chơi với các bạn có thể người ta không có chơi lâu dài kiểu mà làm ăn với nhau nhưng mà người ta cũng sẽ tiếp các bạn còn khi các bạn đã là xấu thì các bạn sẽ không được người ta đón nhận mà có thể là các bạn giao luôn kể cả bạn giao người ta cũng sẽ tránh xa các bạn ra tránh xa các bạn ra người ta sẽ không chơi ở ngoài cuộc sống nó cũng vậy thì đi xin visa nó cũng vậy đó các bạn còn mình chưa tính tới cái vấn đề là tại vì à, à, trốn lại đó các bạn ví dụ như mình đi qua nước ngoài khả năng mình trốn lại rất là cao mình khai gian mình trốn lại à, người ta giàu mà khi mà người ta mình vô nhà người ta đương nhiên là người ta phải lo lắng à, anh có điện trọng độ của tôi không hoặc anh có làm cái gì ờ, trong nhà của tôi không có phù hợp hay không có phù hợp hay không các bạn thì ở ngoài cuộc sống như vậy các bạn ví dụ như các bạn đi vô nhà của thằng giàu đương nhiên là nó phải xem các bạn thứ nhất nó phải tiếp các bạn có thằng có ví dụ như có tiền không tại vì nếu mà không có tiền nghèo quá đó thì các bạn vô nhà của người ta các bạn sẽ làm này làm kia nhà người ta chẳng hạn nó sẽ nghi nó sẽ nghi chỉ cần nghi thôi chứ không phải là như mình nói là cảm tính chỉ cần ấy là thấy không ổn là người ta chơi lui chứ người ta không phải là ừ ai người ta cũng tiếp người ta lọc không có thời gian người ta làm chuyện đó đâu ừ, và cái thứ hai nữa là hiền ví dụ hiền tốt thì ok nếu mà hiền tốt người ta sẽ sẽ mời vào là sẽ mời vào nhưng mà cũng phải ok một chút nào đó ờ, có có có đừng có ví dụ như hiền mà quá trời nghèo thì cũng không ổn nha các bạn <laughs> có nghĩa là nó cũng được được nhưng mà nó hiền thôi có nghĩa là ví dụ như mình cũng phải là à, ổn định và hiền và tốt mới được chứ còn ví dụ như chúng ta quá nghèo mà chúng ta hiền và tốt thì cũng thua luôn thua luôn cái đó là quá thua quá thua đó, thì à, mình cảm thấy nó rất là phản ánh rất đúng ở ngoài xã hội luôn qua cái vấn đề mà mà xin visa đi vào những nước giàu từ một nước nghèo đi vào nước giàu nghèo đi vào già nghèo đi vào nước giàu thì mới cần xin visa nha các bạn còn khi mà hai nước đã giàu giống như nhau á gần giống như nhau á, thì họ không cần xin visa lúc đó người ta sẽ miễn visa bởi vì sao người ta không có lo lắng ờ, là cái anh trốn là ờ, anh ta cũng sẽ không lo lắng ờ, là các anh khai mang tài sản bởi vì cái tài đã được chứng minh rồi các bạn đã được chứng minh cái đất nước đó là đã được chứng minh rồi nên là mà ví dụ như Mỹ đi thằng nghèo nhất của Mỹ này nó cũng có bao nhiêu tiền rồi cho nên cái tiền nó cũng đủ chi trả rồi cái đã được chứng minh rồi không cần chứng minh lại cho nên nó sẽ miễn visa thì à, ở ngoài cuộc sống cũng vậy ví dụ như thằng giàu mà đi đến nhà của các bạn các bạn cũng giàu giống như gia hàng giàu đi nhau thì các bạn sẽ không lo là cái thằng đó sẽ mượn tiền các bạn không có lo cái chuyện đó các bạn sẽ không bao giờ nghĩ tới nhưng mà ví dụ cái thằng mà nó quá nghèo mặc dù nó có hiền nó tốt nhưng mà khi bạn nó tới và sẽ nghĩ là nó sẽ à mà tới là mượn tiền hay gì nó sẽ có à, những cái trường hợp như vậy và nó cũng sẽ tránh xa luôn <laughs> nó cũng sẽ tránh xa thì đương nhiên có những cái trường hợp đặc biệt thì thì thì mình không tính mình chỉ tính là cái phần lớn ở ngoài xã hội nó sẽ xảy ra như vậy à, thì à, cái xin à, visa đó được cấp nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa đó và cái văn hóa đó nó áp vô trong cái vấn đề visa và phỏng vấn và riêng mà đến cái nước mà có phỏng vấn á, thì các bạn phải chú ý à, ngoài cái hồ sơ các bạn ok rồi đó thì các bạn phải phỏng vấn thật là tốt à, tốt ở đây là các bạn phải thể hiện sao cho người ta thấy mình là người đàng hoàng trung thực nói có sao nói vậy là mình sẽ đạt được à, tại vì khi mà các bạn biết là các bạn phỏng vấn á, người ta gọi các bạn phỏng vấn á, người ta sẽ thông báo trước và các bạn là người đã có chuẩn bị người ta thằng cái phòng phòng phỏng vấn á, nó sẽ nghĩ trong đầu là à thằng này đã đã có chuẩn bị hết rồi nó chuẩn bị abc 800 câu hỏi rồi đó, là nó sẽ chuẩn bị hết đầy đủ ừ, này kia rồi chuẩn bị thì là sao các bạn có nghĩa là có thể là mình nói không đúng sự thật nhưng mà mình chuẩn bị mình tự tin mình nói cho nó ra sự thật luôn thì cái thằng phỏng vấn nó cũng sẽ hiểu cái điều này nó sẽ hiểu điều này các bạn mà khi mà nó đã hiểu cái điều này mà nó đã phát hiện hoặc là nó đã tình nghi hoặc là cảm tính của nó cho rằng là à anh này đang đóng kịch thì cũng tiêu nha các bạn cho nên là càng tiêu nữa càng tiêu luôn á chứ không phải là không tiêu có nghĩa đã biết mà thằng này chuẩn bị rồi nhưng mà còn sơ hở gì là tiêu đó. có thể là các bạn có thiệt nhưng mà trong cái quá trình mà các bạn truyền truyền đạt đó các bạn có thể bị gung các bạn bị khớp hay các bạn gì đó các bạn truyền đạt nó không có ra được thì người ta nhìn qua nhìn lại là mày thì người ta sẽ hiểu liền giống như các bạn đi nhìn người á nhìn chỉ cần mình nói vài câu nhưng mình nhìn vô sắc mặt đó nó giống như cái lời nói nó không giống nhau là à, cảm tính là không thấy không ổn là người ta cho thôi ừ, cho nên có nhiều người người ta thay nhiều người là có tiền nhiều nhưng mà bị gớt là lý do tại sao lý do đó đó chứ không lý do gì cả à, là cho nên á, trong cái cuộc sống nó rút ra được cái bài học là cái gì mình phải sống tốt phải trung thực phải đàng hoàng thì nó sẽ thuận lợi hơn à, nó sẽ thuận lợi hơn nó giống như visa tiền nhiều hay tiền ít phải có tiền nha phải có tiền để đủ để cho cái chuyện đi của mình là, là, là phải có rồi nhưng mà nhiều ít nó không quan trọng nó quan trọng bằng cái thật là trung thực đàng hoàng có sao nói vậy là được ok ừ, thì ở ngoài xã hội cũng vậy à, giàu hay nghèo gì thì miễn sao chúng ta trung thực à, chúng ta sống đàng hoàng là chúng ta sẽ được đi lên à, chứ chúng ta đừng giả dối chúng ta đừng có mà gian manh xảo trá có những người giàu cũng có gian manh xảo trá chứ không phải là giàu mà hiền đâu nha các bạn thì cũng sẽ không ổn lắm nó cũng sẽ đi tới một cái mức độ đó là cũng sẽ bị phá hủy à, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải sống hoặc là đàng hoàng hoặc là thực tế à, chân thật có gì nói đó và cũng không làm hại hại hại ai thì chúng ta sẽ được đi lên còn nếu mà chúng ta làm ngược lại thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối rất là nhiều rắc rối nha các bạn nhưng mà đừng có để đừng có để cái cuộc sống mình quá nghèo có những người hiền quá đó các bạn dẫn đến mình nghèo luôn các bạn hiền quá sợ quá cái gì cũng không dám làm hết cái gì cũng sợ hết thì nó kéo mình để càng ngày càng nghèo mà khi mà càng ngày càng nghèo đó thì cái lúc đó cái hiền nó trở thành cái ngu đó các bạn thì khi mà cái hiền nó thành cái ngu rồi thì người ta cũng không chơi với các bạn luôn nha người ta cũng không chơi với các bạn luôn có nghĩa là mình chân thật tỉnh táo bình thường mình đừng có quá hiền dẫn đến mình quá nghèo rồi khi đó nó sẽ bật ngược lại là mình sẽ quá ngu đó cho nên là mình cũng được rồi chân thật hiền là rất là bền vững rất là bền vững người ta có gì mình sẽ có đó ừ, chứ mình đừng có làm sai về mặt đạo đức sai về lối sống ờ, để mà kiếm tiền thật nhiều hay là gì đó thì à, mình sẽ gặp nhiều gạch gối đó thì à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video của mình thì những cái bạn nào à, mà có đi xin visa hay là trong cuộc sống mà muốn tiếp cận được những người giàu thì qua cái câu chuyện này à, thật sự là mình thấy cái câu chuyện của visa nó rất giống ở ngoài xã hội luôn nó rất giống ngoài xã hội nên mình mới làm cái video này à, để cho các bạn à, hình dung à, ra như vậy đôi khi là khi các bạn làm đã thông qua dịch vụ dịch vụ thì người ta đã làm cho các bạn này gọi abc à, là người ta cũng dựa vào cái kinh nghiệm những cái lần trước kia của những cái người khác thôi nhưng mà các bạn thử hãy đặt mình đi làm à, một cách từ đầu tới cuối thì chỉ cần các bạn làm đúng thật khai thật tất cả đều chân thật và phải có đủ tiền để di chuyển thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ đạt các bạn chắc chắn các bạn sẽ đạt còn nếu mà các bạn uh, dối này kia là thua ở ngoài xã hội công việc các bạn mà người gian dối cái người xấu uh, cái gì này gọi là khôn lỗi hay là cái này cái kia đó là các bạn tiêu không ai dám chơi với các bạn hết và cái thằng mà nếu mà có thằng chơi thì cái thằng đó nó cũng giống như các bạn các bạn nghĩ hai thằng mà đi chơi chung với nhau mà lúc nào cũng đề phòng với nhau thì là chơi chung làm cái, cái gì cho bạn cho nên ví dụ như cái nước kia là cái nước lạ nó đâu có thời gian chơi chung với các bạn nó chỉ cần đánh giá bạn không ổn mà nó, nó phát tay và các bạn rớt rồi nó là đơn giản là như vậy à, thì ở ngoài xã hội cũng vậy ví dụ như gặp nói chuyện hai người yêu nhau đi chứ phải đừng phan hay nói chuyện hai thằng người đàn ông hay là vấn đề làm ăn gì mà hai người yêu nhau thôi đó mà nói chuyện vài ba câu thôi gặp mặt vài ba câu nhìn ánh mắt của nhau mà cảm giác là không an toàn thì chia tay luôn đó. thì uh, các bạn nếu có bình luận gì thì các bạn có thể à, comment ở dưới video của mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn